Mày có gì để tao ờ, xem trọng mày không? Tiền mày không có nè Địa vị cũng không Danh vọng cũng không có Mày nghĩ Tao chơi với mày cái gì Học hành làm cái chó gì Khó khăn mệt mỏi lắm Sống ung dung tự tại an nhàn như tụi tao có phải hơn không? Hử? Khó khăn sinh đại bàng An nhàn sinh gà công nghiệp cho dù có khó khăn như thế nào cũng phải vượt qua nó còn một cái nữa là cho mày biết á, là trong cái chuyện tình cảm không phải tiền tài vật chất là quan trọng không phải là cái vấn đề chính mà cái chính của cái tình cảm là cái gì là sự chân thành bây giờ trai việt nam ế nhiều lắm các em ơi có cái bàn mà có vợ với người ta rồi các em làm rồi các em có con chứ giờ các em cứ nghĩ đi bây giờ các em ế đi Các em cứ sống vậy miết cái cuộc đời nó rất là uổng Không cái sau này sao mình nó sinh ra cái nồi giống Các em hiểu không Lọ lem lấy hoàng tử sẽ trở thành công chúa Chứ có đời nào mà người công chúa lại đi lấy một tên đánh dài 爱下人走过，不见旧颜色。 Trời ơi, nó nghĩ sao vậy? Nếu mà biết trước là không hợp á không xứng đáng với người ta thì tội tình gì mình phải dành cả thanh xuân của mình để đeo đuổi một bóng hình đừng có buồn đàn ông mình mà không có gì buồn hết cái gì thiếu thì mình học hiểu không cái gì mình thấy mình ngu hơn người ta thì mình phải học cho đỡ ngu lại cái giấu mới là cái ngu mình học cái khôn người ta để mình bớt ngu hiểu chưa người ta thành công là mình phải nhìn vô thành công để mình phấn đấu chứ không phải mình nhìn vô thành công là mình ghen tị nhìn người ta học hỏi hiểu không một ngày đó mình phải bước lên xe hơi năm sau mình ăn chứ không phải là một ngày đó mình vô toilet mình ngồi mình khóc nghe chưa những gì ba nói con là chân thành mình phải thay đổi hiểu chưa con khôn lớn công thành danh toại mẹ tuổi già vẫn mãi bên con con ơi nước chảy đã mòn nhưng tình của mẹ không mòn đâu con cái gì của mình á là của mình còn cái gì không phải của mình á thì chắc chắn không phải của mình có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi má nói cho con nghe đàn ông mà nó mở miệng nó đòi cưới mình là nó thương mình thiệt tình gật đầu liền con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì Phải vững vàng Tuyệt đối không được bỏ cuộc Vì bỏ cuộc là thất bại Con hiểu không? Và nếu thật sự là như vậy thì nó hẳn là như vậy Chứ còn nếu như chỉ để nói cho nhau nghe là ở ờ, tôi còn yêu cô ta Nhưng thật sự trong lòng bạn không Thì tôi khuyên bạn Nếu bạn đã chọn là một người đàn ông bạn lĩnh và tử tế nếu không còn yêu Hãy nói không còn yêu Để người ta còn thời gian Đi tìm một người khác tốt hơn Thanh xuân người ta vẫn còn đó Không có mình Người ta vẫn có thể yêu tiếp tục Nhưng nếu ở với mình Mà không có mình Cái đó mới là địa ngục từ bỏ sớm quá Sao không cố gắng thêm xíu nữa cố gắng hả hả cái thằng làm nghề có tâm nè không được công nhận còn cái thằng chó mà chuyên đi lừa đảo người khác á thì được ủng hộ tung hô Tao nói mày nghe nè, ông trời đã sắp đặt mình vô cái vị trí nào, của hoàn cảnh sống nào để phải chấp nhận những cái thứ xảy ra trong hoàn cảnh đó, cái cuộc sống đó Hiểu nói chung là ông trời cũng đã cho mình cái gì thì mình phải chấp nhận cái thứ đó chứ không có uh, suy nghĩ gì hết á Cố lên câu nói và mẹ tôi hay nói với tôi tôi nghĩ là người mẹ nào cũng sẽ nói với tất cả với con mình điều ấy từ khi tôi còn rất là nhỏ rồi nói chung là mẹ nhắc đi nhắc lại nói tới nói mẹ cũng cần gì có sức khỏe là có tất cả em làm tới giờ này em cũng không biết khó tích có như tiền và em cũng không quan tâm chuyện đó em chỉ quan tâm là cái sản phẩm mình ra được khán giả yêu thương chứ cũng không quan tâm đến tiền mặc dù người ta sẽ nói là ô trường giang nó xảo ai mà không quan tâm tới tiền em là người không quan tâm tới tiền em chỉ biết điều diễn và khi em bước lên sân khấu là khán giả phải vỗ tay phải yêu thương em khi em về là khán giả phải níu kéo em chỉ cần như thế là đủ tất cả những thằng đàn ông làm được chuyện lớn đều nhờ vào phụ nữ còn những người mà bỏ bê không biết thương yêu kính trọng người phụ nữ bên cạnh mình thằng đó không làm được gì đâu con còn lo học lo kiếm tiền nhà nghèo còn đèo bồng yêu đương thì à, lấy tiền đâu mà trả lệ phí tình yêu tại sao em nghĩ người háo sắc thì sẽ không chân thành mà làm sao em biết được người mà em luôn coi trọng ấy, sẽ chân thành hơn tôi trong cuộc đời thằng đàn ông có hai việc quan trọng thứ nhất là sự nghiệp thứ hai là người phụ nữ của riêng mình thiếu một trong hai cái đó vứt đi mất mạc không sợ mất nhân cách thì cả cuộc đời không bao giờ tìm lại được nó có tiền mà nó vô đạo đức thì bỏ đi một con người khi con người ta đã quyết định rời đi tất cả mọi thứ đều chỉ là lý do thôi trên đời này có rất nhiều sự lựa chọn Nhưng một khi em đã chọn rồi Đừng bao giờ hối hận Người hồi quay bước đi chẳng đi lại cầu chi Anh yêu em về bên anh Nhưng trái ngang vừa tan vừa tan thân Chị chú Bình mới nói với chú Bình một cái câu Mẹ đang không lấy cái gì của em cả chỉ là mẹ không còn khả năng để cho em những cái mà em muốn có chứ mẹ chưa lấy cái gì của em cả thì từ đó chúng mình mới hiểu được là à số lượng phần trăm cuộc sống này say nô no với mình trong tương lai nó nhiều gấp 3, gấp 5, gấp 7 lần những cái cuộc sống say yes với mình và nhờ như vậy thì bây giờ mới có chú Bình ngày hôm nay chứ không bây giờ chắc là chú Bình cũng sẽ là một người đàn ông 30 tuổi và thở một cái vấn đề problem gì đó sẽ về chạy về kiếm bố mẹ sẽ chạy về kiếm mẹ mà ơi con đang bị problem này giúp con hay là cái gì đó và cái điều đó sẽ tạo thành một cái thói quen rất xấu cho mình sau này em thì làm sao đủ tư cách nói chuyện với anh được tôi nói lại một lần nữa tôi không có tiền bạc tôi không có quyền và tôi không phải là con người thủ đoạn để mà đứng nói chuyện với anh có lẽ tôi nghèo thiệt rồi Tao đâu có tiền Tao đâu có quyền Tao đâu lo được Những người có tiền, những người có quyền Tiếp tục coi nhau như anh em đi Không có máu mũ ruột thịt Thì không có gì gọi là anh em hết thời gian đầu tư chơi game được gì người đàn ông họ sẵn sàng lột cái đồng hồ 5.000 đô trên bàn nhậu tặng cho người bạn của mình bởi đơn giản người bạn của mình thích cái đồng hồ đó điện thoại bầu tu anh nghe đồn giá nó rơi vào một trăm mấy chục triệu tới ba trăm mấy chục triệu họ sẵn sàng tặng nhau cái điện thoại anh thấy điều đó anh thấy điều đó anh đã từng thấy một cô gái lúc anh đi làm thêm cô ta bước vô một cái hiệu một cái gọi là cô ta mua cái túi trong một cái siêu thị cái bát xanh cái túi trị giá 2.000 đô và cô ta lấy một lần năm cái túi và cà cái thẻ đi ra anh từng thấy anh đã từng thấy một người bạn với nhau một người đi ra nước ngoài gửi về 2 tỷ rưỡi để cho một người bạn ở Việt Nam mua một căn chung cư rất tuyệt vời ở Hồ Chí Minh đường Lê Trọng Tấn anh đã từng thấy một cô gái 34 tuổi tặng cho chàng trai người yêu của mình một chiếc xe Mercedes Upper và anh đã từng thấy những người người ta sống như vậy và anh muốn nhắc lại với các bạn đặc biệt là các bạn nam ngồi đây đàn ông là không được lười không biết mình sẽ đi về đâu mình sống ở trong cuộc đời này để làm gì và thanh xuân của mình là cái gì các bạn hôm nay để mình đã xác định được thanh xuân của mình là cái gì chưa hay là mỗi ngày vẫn sống ở trong cái sự lạc lòng nhiều lúc thấy người ta cười mình cũng cười đúng không ạ thấy người ta vui mình cũng vui nhưng mà có khi là thấy người ta khóc thì mình cũng khóc theo nhưng mà người ta khóc chưa chắc người ta đã khổ đúng không ạ còn mình cười nhưng mà lệ của mình lại đổ ở trong tim có những cái nụ cười nó chỉ che giấu đi những cái giọt nước mắt của mình che giấu đi cái sự cô đơn che giấu đi cái sự trống rộng của mình đó. thành ra là mình mới gọi nó là cái gì các bạn là buồn cười đúng không ạ đó là một cái nỗi đau rất là lớn thực ra các bạn bởi vì con thuyền á nó giống như cuộc đời của mình vậy lao ra đại dương khó không biết là gặp cái gì phía trước thì sóng gió nó là cái số phận đợt sóng lớn hay đợt sóng nhỏ nó đưa mình dâng cao hay là đi nhẹ nhàng đó là do vào cái sự may mắn cái phần phước của mỗi một con người có những người sinh ra họ có thể dành cho những cái niềm vui của họ cái số tiền vài triệu cho đến vài chục triệu và vài trăm triệu là chuyện rất bình thường và tôi gặp rất nhiều người như thế rồi nhưng nhưng cái niềm vui đơn giản đó chỉ là cái cảm giác thôi vì sao vì ông không thể nào bảo một bạn kiểu nhà chả thiếu cái gì nữa rồi xong rồi ra nét chơi tôi tin chắc là bạn ấy sẽ không thể tìm được niềm vui ở đấy cái này cái này cái này nó liên quan đến thật sự để mà ra nét chơi được ấy ra nét mà đặc biệt là chơi mà lại còn ở lại nét đêm ấy nó phải có một chút thiếu thứ nhất ấy ừ. đêm người ta thường ở đâu ở nhà chính xác người ta có nhà để về thứ hai đêm ông thường làm gì ngủ à. ăn đúng không giải trí thế tại sao lại làm ở nét là hiếu tiền chính xác người ta không có điều kiện